nối nhịp u hoài nghe mơn mang mộng xưa rớt rơi bên đời rồi tàn một còi sầu dương mắt lệ ngân đến thương nhớ ơi đời con nhiều băn khoăn mệt mỏi trong nơi ta nghe cõi phiền dòng về giấc mê phù du phủ ngập đường tim